thành phố Hà Nội thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc của Việt Nam. Bên cạnh các doanh nghiệp lớn trong nước, nơi đây còn tập trung nhiều doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có Nhật Bản. Dịch vụ dịch thuật tiếng Nhật tại Hà Nội theo đó cũng tăng cao. Hako hiện là đơn vị đồng hành cùng nhiều doanh nghiệp Nhật Bản tại thành phố năng động này. Dịch thuật tiếng Nhật tại Hà Nội là quá trình chuyển đổi từ ngôn ngữ tiếng Nhật sang ngôn ngữ khác như tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Hàn, vân vân. Với đội ngũ dịch thuật viên giàu kinh nghiệm và kỹ năng, chắc chắn Haco sẽ mang lại trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng. Dịch thuật tiếng Nhật tại Haco là một trong những ngôn ngữ dịch thuật gắn bó lâu dài nhất với đơn vị. Đối tượng sử dụng dịch vụ dịch thuật tiếng Nhật tại Hà Nội Dịch vụ dịch thuật tiếng Nhật tại Hà Nội của Haco hướng tới dịch thuật dự án với khách hàng là các doanh nghiệp nước ngoài, khối FDI tại các khu công nghiệp, các tổ chức chính phủ, các công ty luật đầu tư nước ngoài. Các loại tài liệu dịch được chuyển đổi ngôn ngữ chủ yếu trong quá trình hợp tác gồm Dự án dịch thuật với đa dạng chuyên ngành kỹ thuật, dịch thuật báo cáo tài chính kế toán, dịch thuật sách, dịch thuật website, vân vân. Thông tin giới thiệu doanh nghiệp và tin tức, thông báo được cập nhật hàng ngày. Hợp đồng thương mại, hóa đơn thương mại, hóa đơn vận chuyển. Thông tin liên quan đến sản phẩm, catalog giới thiệu sản phẩm, thành phần, hướng dẫn sử dụng, vân vân. Liên hệ ngay với Haco hotline 024 35 543 604, di động 0983 820 520, website dịch thuật thaco.com.vn.